Câu hỏi đặt ra là tại sao doanh nghiệp nào cũng cần phải lên báo cáo tài chính? Đó là điều tối thiểu cần thiết và quan trọng nhất trong hoạt động kế toán. Mục đích cuối cùng sau khi hạch toán, phân bổ các chi phí, cân đối các số liệu để kế toán lên được một báo cáo tài chính hoàn chỉnh, phản ánh được tình hình tài chính và nguồn vốn của doanh nghiệp mạnh hay yếu. Đến với khóa học này sẽ giúp các bạn đúc kết được những kinh nghiệm, kiểm tra cân đối và phân tích được từng số liệu trên bảng cân đối tài khoản, hoàn thiện được báo cáo tài chính, tổng hợp, cân đối, điều chỉnh các phát sinh có lợi cho doanh nghiệp, tự tin công tác thanh tra quyết toán thuế, các số liệu và thủ thuật xử lý các rủi ro trong quá trình lên báo cáo tài chính, hiểu rõ được thực trạng tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định quản lý. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học. Sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách kiểm tra, giả soát các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản. Đối chiếu các số liệu giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết, đối chiếu công nợ phải thu phải trả, kiểm tra lại số lượng tồn kho, kiểm tra đối chiếu công cụ dụng cụ và khấu hao tài sản cố định, kiểm tra lại các chỉ tiêu về giá thành, giá vốn, giả soát lại toàn bộ các hồ sơ liên quan đến các hợp đồng mua bán và hồ sơ liên quan đến người lao động. Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, hướng dẫn cho chúng ta cách nhặt các số liệu từ bảng cân đối tài khoản để lên được một báo cáo tài chính và hướng dẫn đọc hiểu các chỉ tiêu trên bộ báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp, thuyết minh báo cáo tài chính và các công việc sau khi lập báo cáo tài chính, hướng dẫn nộp các tờ khai, quyết toán, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, các biện pháp phòng và xử lý các trường hợp sai sót trên báo cáo trước khi nộp và sau khi nộp. Cách in các sổ sách để phục vụ cho thanh tra quyết toán thuế và lưu giữ hồ sơ trong công ty. Hướng dẫn đọc